រៀនទី12អសតការអានអត្ថបទខ្លីតាកេតាខេតាទូកេតាខេតាទូ tô cha cháu tà tô tô cha cháu tà tô ta tô đỏ đỏ đầm đây đây đầm đây តាទូដំដីតូដឺតូដឺតមេរៀនទី12អសថការអានអត្ថបទឃើញទេធូថៃ đa thế thủ đề thả đa thế thủ đề ta thế tha thay thay chế thể thu ta thế tha thay chế thể thu ta thế أنا مرة صابرة ليش مين؟ باتي با باتي تي تو دي فين؟ تو دا لا إيتي باتي